Hello anh em, xin chào mọi người nhá Chào mừng tất cả mọi người tiếp tục đến kênh của mình Được chưa? Thì hôm nay đó là vẫn là đầu tiên thì mình sẽ bảo vẫn đó là anh em hãy dự đoán kết quả số số 5 người 5 người sớm nhất sẽ nhận được uh, mã cốt miễn phí được chưa? Ok chưa? Thì uh, anh em nào nhận mã cốt thì vui lòng đó hãy check cái comment của anh em chúng số kết quả số miền Bắc ngày hôm nay thì uh, anh em sẽ check cái lại comment và gửi lại cái số Zalo để mình gửi mã cốt nhá đó và tiếp theo nữa đó là mình vẫn chơi là số vốn đó là vốn thấp thôi là 20k 20k ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ chơi như nào đó là về uh, mấy video trước là lúc nào mình chơi được mình quay mình úp cho anh em xem thì mấy ông em lú mấy ông anh lú quá vào nào thì comment nào bảo ui rồi bịp bịp bịp các kiểu mệt thì hôm nay thì mình sẽ chơi theo kiểu như này 20k này mình sẽ chơi bao nhiêu lần mới được thì mình sẽ quay lại hết và mình ghép ghép hết video cho mình sẽ ghép vào hết cho anh em xem là mình chơi bao nhiêu lần thì mới có lãi được đó ok chưa thì ok thì vẫn là 20k đầu tiên chúng ta sẽ vào 20k đầu tiên thì mình không nghĩ là có thể là ăn được ngay đâu may mắn đến mức độ thế đâu nghĩ là nó chắc chắn sẽ xịt thôi bởi vì mình quay chưa bao giờ là làm phát đầu tiên là nó ăn ngay cả đó ok này 20k đầu tiên thì mình luôn vào là mình đánh là 20k đầu tiên liều lĩnh liều thén nhiều còn 20k đánh 10.000 thì nó xịt nó cũng về 10.000 không đánh được nữa đâu đấy nên là cứ đánh 20k đầu tiên ok gì này xuống gì địt mẹ đôi gì ok phát thứ hai này phát đầu tiên gì rồi phát thứ hai này tiếp tục 20k lần thứ hai 20k ok này 5 này liều thì nhiều này 4 này một phát lên luôn ok 9 phát thứ hai xịt đây là phát 20k lần thứ ba lần thứ ba này tiếp tục tiếp này di di xuống ba lên à, đó nhẹ nhàng quy xuống này 8 à 8 nhận thôi 39k tiếp tục ha 10 à liều thế nhiều Ủa đi mẹ đôi 10 ok này 20k lần thứ tư đúng không đây là lần thứ tư đúng không 20k lần thứ tư ok này tiếp tục này di này xuống 3 lên 10 liều thì ăn nhiều này 4 48 nghìn nhận Địt mẹ nó đéo được gãy 30k lần thứ năm, đây 20k lần thứ năm, k này k gãy nốt 20k lần thứ 6 8 này 8 ok 10 được Nhận tạm này được hai phát này K này Xuống này Trên này Xuống này Ok này 31k Xuống tiếp này 5 này 47 Ok phát này có vẻ là kéo lên đấy 6 phát à 20k lần thứ 6 à ok này có vẻ là sắp lên rồi ok 100k ngon tiếp này sáu à, liều ăn nhiều này gãy chẳng lẽ 10 phát lại gãy à 10 phát liều mà lại 5 phát liều mà không lên được à? Úi rồi 9 liều thì ăn nhiều thôi 53 nhận tạm đã 77k này xuống này gãy rồi át này xuống này 7 này xuống tiếp này 50k nhận tạm đã 5 này 5 xuống này gãy tiếp hai trên 10 liều ăn nhiều này gãy tiếp 9 này trên gãy tiếp ui rồi ôi 3 trên này gì này liều thì ăn nhiều gãy tiếp ok còn phát cuối này ui rồi u rồi gãy đốt ok chưa vãi luôn 30k lần thứ bảy đúng không nhỉ 30k lần thứ bảy 72 mất trăm tư rồi gãy luôn gãy luôn rồi 30 20k lần thứ 8 20k lần thứ 8 này lên ok này ôi rồi xong nốt 20k lần thứ 9 tiếp này 20k giật k xuống đuôi k 20k lần thứ 10 này ok này 20k lần thứ 10 mất 200 rồi đấy anh em 10 là mất 200 rồi đấy bay mất 200 rồi 30k này Ok gãy tiếp 20k lần thứ 11 tiếp này 6 này liều tiến nhiều này 20k lần thứ 12 tiếp này 4 này trên 5 này liều tiến nhiều này gãy tiếp không gãy à? ok này có vẻ phát này là ổn ổn hơn tí thôi át này ui gãy đủ má nó liều không được ừ chán 20k lần thứ 13 đúng không lần thứ 13 9 lên 10 à 49.000 là tạm hát này xuống này hai lên này gì à gì xuống này đủ quy 6 này 20k lần thứ 14 đúng không 20k lần thứ 14 vẫn không được 24 này hơi mệt rồi đấy anh em ok gãy tiếp 20k lần thứ 15 15 là 300 rồi tiếp này hai lên quy xuống năm lên này bảy à? nhận tạm đã 10 xuống 9 xuống tiếp phát nữa này Ok 70k ghi xuống này năm xuống này bốn này đẹp ừ, này lúc liều thì cũng được lúc không liều thì lại được anh em ạ rất là khó luôn khó vãi đái luôn anh em ạ ok 60k được 3 phát nữa này k xuống ừ, hai ok trên phát xuống 37k Cẳng vãi đài anh em ạ 120k Giờ này có 100 này Bây giờ thì đánh liều Liều thì ăn nhiều này Chẳng nghĩ 5 phát khó về thế à Ok này Gãy tiếp 40k Xuống 6 à Xuống tiếp phát nữa này Ok 80k 125 lại lên 125 Lên K xuống 10 Lên này Gãy tiếp chẳng nhẽ 5 6 phát mà lại 5 6 phát liều mà lại không được à ok húp chấm rưỡi này 5 xuống này ok đẹp 80 200 rồi 200 rồi 200 này là ok là ngon rồi 200 thì vào phòng này đi Bên lật bài này nó đổi cầu kinh quá Sợ quá Vào xích bo đi 8 à 8 lên Ô gãy à. Ui rồi đẹp 47 47 nhận luôn Chẳng nghĩ uh, 20 phát à Ở đâu 200 là 10 phát 10 phát liều mà không được à Đấy 300 được 300 là có lãi rồi 300 là hòa vốn rồi 10 này lên này Cứ có vốn một tí là chơi là dễ lắm Chẳng nghĩ mới phát liều này Mà lại không được à 15 phát liều mà lại không được một phát này chịu Lên ok 55k nhận luôn ok này 10 này vốn thấp này đánh như khó chịu cơ vốn to lên mới nhanh cứ vốn càng nhiều càng nhiều đánh lên càng nhanh luôn đảm bảo anh em luôn mình chơi mãi rồi lần nào cũng thế thôi cứ vốn càng nhiều lên càng nhanh mà càng ít mất hơn còn vốn càng ít đánh mới khó cơ ok này lại còn 2.9 này lên ui rồi quả đấy mà lên 11 12 đẹp 5 5 xuống này 4 này đẹp 117 309 có lãi rồi 7 này 7 lên đi ui đôi 7 7 nó hay về đôi 7 lắm 8 lên này cứ liều ăn nhiều này chẳng nghĩa liều lại không được ăn à 15 phát liều mà lại không được phát nào à 15 phát liều lại không được phát nào à 8 trên đấy 12 12 úp luôn cứ được một phát liều húp luôn không nói nhiều bốn này ui rồi nó xuống ba đẹp tiếp này cứ được một phát liều thôi không còn nhiều đâu mình thì tính mình chơi thế còn anh em chơi nào việc của anh em nhá chứ không phải anh em mình cứ bảo chơi như nào anh em lại chơi thế lúc không liều nó lại về này lúc liều nó lại về đó không phải anh em cứ bảo chơi kiểu nào thì việc của anh em không liên quan đến mình không phải anh em xem mình chơi này anh em làm chơi theo mình cho anh em chửi mình ai mình có bắt anh em phải tin mình đâu mà anh em cứ bắt phải tin mình mấy bố hả có mấy bố và con mình bảo đánh kiểu này thua sắp mặt luôn đánh kiểu này lằng nhằng ai bắt anh em tin mình mình chơi cho anh em xem chứ mình có bắt anh em tin mình à muốn tin về nhà mà tin ai mình đâu có bảo là cho anh em cái gì đâu mình cũng anh em tin mình thì anh em có được cái gì đâu mà em không tin mình thì anh em có mất cái gì đâu đấy thế nên em việc anh em chơi nào việc của anh em cảm thấy nào thì ăn được ăn 500 đẹp ngon lành có lãi 200 rồi đấy quay tận 15 phát nó mới lên có lãi tí này có vốn 500 mà quay 20k này mình đảm bảo với anh em á còn lâu mới hết được đấy cứ liều thôi cứ liều là ăn nhiều giờ mình quay 50k này á 50k là tính ra là 10 phát 10 phát 10 phát liều mình đa số là mình quay trong vòng tầm trong vòng 10 phát liều là đảo nào cũng phải lệ phải có được một hai phát là ít đấy chỉ cần một phát liều to liều đẹp ấy, là được đấy 176 rồi x cấp 3 lần luôn chỉ cần 3 lần được phát thôi đây lên này 10 này 10 lên tiếp phát nữa này phát này được nhiều này u rồi không xịt 8 này 8 lên đi lên thì có lên được ít 8 lên được ít lắm 7 7x2 này 9 được 112 9 là húp luôn 112 húp luôn Mình cứ liều được một phát là mình húp luôn Quay đi còn lại vẫn 500 500 có lãi rồi Vốn to lên nhanh lắm Chỉ cần liều ăn ok phát là lên nhanh Có những pha mình đánh 11 Mình liều lên 12 cơ Lên kinh khủng luôn Rực rỡ luôn 6 xuống Gãy Đôi 6 11 mà bây giờ mình đánh 12 lên 12 thì tuyệt vời luôn anh em. gãy tiếp, lại xuống 400 rưỡi. Gãy tiếp. 12 xuống rồi, chắc chắn. 8 lên 9 húp luôn. Liều được một hai phát là ăn luôn. 8 lên 9 9 116 húp luôn 700 không nói nhiều. Đấy thế là có lãi thôi. Chuyển thế thôi là có lãi đánh quay uh, mười mấy mười sáu phát đâu với đầu xuống lại xuống ừ, gãy quay xuống còn được nhiều nhiều tí tám à tám lên mười một trăm bảy sáu hút luôn được phát được một trăm bảy sáu hút luôn hút nhanh hút vội chứ sáu à 5 à xuống nó được nhiều nhiều tí này Ồ, không được bốn 4 bề liều thì ăn nhiều 4 5 lúc xuống 3 cơ. 4 xuống 3 ăn căng luôn đấy. 4 xuống 3 thì ăn căng. Tầm này cứ liều ăn nhiều không nói nhiều. 4 này, đau thế nhỉ. 7 này. Lại đôi 7, đôi 7 nó hay về đôi 7 lắm thề luôn, mình thấy á. 7 nó hay về đôi 7 lắm, bình thường mình thường đánh đôi à. 5 này, lên 8 à, lên là 9 được 176 húp luôn, không nói nhiều. Vẫn quay mãi ở mức 500 thôi Xuống đi Xuống ừ, Không xuống đâu 9 lên Đấy 294 đẹp quá gì nữa 9 mà lên 11 thì 294 659 659 đi vào đây mà đặt Thế thôi Đấy cứ đánh từ từ anh em cứ đánh tiếp thôi Còn bắt buộc chả bắt anh em phải đánh kiểu gì anh em cứ đánh thế còn tính của mình là mình cứ phải đánh liều Cực tầm khi mà khi mà đã có vốn một tí rồi mình đánh cứ phải đánh liều thôi 111 cảm thấy nước nào anh em đánh liều được thì anh em đánh liều di mà bây giờ anh em đánh liều thì lên ca mới cả áp thì nó đẹp ngay anh em hiểu không còn 4 mà nó xuống được 32 nữa anh em ăn đẹp thế thôi chẳng hạn như vất này ăn 500 này 30 giờ anh em đánh liều được anh em đánh liều đánh xuống hai phát thì ăn đẹp tranh mỹ mã luôn anh em hiểu không còn không thì cứ lật trên này ui rồi xuống rồi đấy ui rồi chạy xuống có khi chẳng nghĩa lại không được phát nào à ui rồi ôi cầu khó quá nhở bảy xuống ui rồi ôi xuống 200 rồi đẹp quá di lên ca ui rồi anh em thấy chưa đấy được phát những cái phát liều lĩnh anh em chỉ cần liều to to thì ăn đẹp này quỳ lên ca này ui rồi lên ca còn lại ăn nhiều 10 này liều tất bây giờ tầm này mình liều tất đấy thấy chưa 10 lên ca vắt đẹp luôn 600 u rồi là 156 này lên này ok 162 800 luôn rồi lên ôi rồi ôi lại đẹp lại đẹp lại đẹp ok này 165 tiếp 900 đẹp quá ăn 10 phát liều được ngon 10 phát liều liên tục ngon ca lên át ui rồi không lên lên át của đấy đẹp đây lên ad 200 được gì lên ad 200 216 này tiếp này 300 đấy liều lĩnh tí triệu bạc có gì đâu đơn giản những con người thần thánh 100 một phát này bây giờ 100 phát 10 phát mà lại xịt nữa thì là mình đen thế thôi 10 phát mà xịt là đen ok này gãy tiếp xuống 3 này ui gãy tiếp 7 xuống tiếp này 6 200 à xuống tiếp này ok đẹp ngon Phạt liều ăn 700 đẹp thế Đẹp như tranh vẽ luôn anh em Ui 10 lên ca nữa lại ăn nó Xuống tiếp Ui rồi đẹp như tranh vẽ lại 300 nữa Triệu tư Triệu tư lại hơn triệu vừa đâu nữa Bỏ mẹ rồi Đấy Đẹp như này Ôi rồi ôi quy lên ca đẹp thế Xịn 700 nữa Ui triệu 8 Quy lên ca tiếp này Ui không được át xuống k k xuống thôi lên át thì khó lắm lên này 9 này 400 húp tạm 400 là đẹp rồi 2 triệu không nói nhiều em thấy không cứ có vốn một tí em đánh liều sướng có vốn một tí đánh liều là sướng năm xuống ôi rồi ôi không xuống hai bốn à xuống ôi rồi không xuống hai lên gì lên ui rồi không lên nữa bốn xuống ui rồi ui gãy quá gãy ui triệu sáu kìa đây rồi đây rồi triệu hai đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi chứ đâu đấy thấy chưa lại hơn triệu nữa ngon bảy à đấy anh em cứ chơi đơn giản như thế thôi đôi bảy ngã bố nó được phát liều là ngon anh em hiểu không bố nó cay hết người 4 này ừ lại xuống hiệu tư rồi 400 này liều ăn nhiều ui rồi đấy ok 600 đẹp húp chỉ liều phát được ngon húp lên cao ui rồi 4 không xuống được 3 ui rồi này này ui rồi ôi phát liều đấy mới gọi phát đẳng cóp anh em thấy không Đẳng cấp 3 xuống 2 đẹp quá 5 này 5 đi xuống ừ, Không được lên 6 luôn 4 à Xuống Không xuống được 10 lên ừ, Đấy xịn ngay xịn ngay Xịn ngay xịn ngay xịn ngay Ok bạn lên tiếp này 9 húp thôi 800 3 triệu còn gì đâu mong chờ Nào 4 xuống 4 xuống này không xuống này 9 lên ok át xuống 3 lên tiếp 7 húp húp thường gì nó liều gì mà nhiều 3 triệu vẫn 3 triệu 6 xuống 10 quỳ lên lên lên lên lên lên lên lên ui không lên 5 xuống này không rồi 7 7 xuống 3 lên này 8 húp tạm 500 2 triệu 8 à được phân ngon ngon nữa đi anh em được một phân ngon ngon nữa thôi đó chán nhở không được phân nào lại xuống triệu 8 thôi lên này không lên nữa 7 7 à. xuống này không được nữa át này 7 này xuống này nằm à, trên này ui nó lại xuống bốn phát đấy lên xuống ngon không ăn đẹp luôn quy à quy 500 mua tạm triệu rưỡi này xuống thì cũng xuống nhanh lắm mà lên thì cũng lên nhanh lắm anh em hiểu không bảy này xuống gì át à? xuống này ba ba trên át xuống tiếp hai trên tiếp 6 à? xuống này ui gãy tiếp đây 700 lại xuống không nói nhiều chán vai ra đây còn đâu nữa anh em ba xuống hai <laughs> ui ôi ui đây còn đâu lại lên hai triệu rưỡi lại lên 3 triệu ba thấy chưa ui rồi anh em 3 triệu xuống còn mấy trăm là một phát lại lên đẹp thế nhỉ 300 một phát cho máu cứ thế em chơi ui 10 phát chẳng lẽ không được một phát à lên 6 xuống ba ba thì lên thêm phát nữa này xuống ngúp triệu ừ, 8 à 7 đẹp 7 này húp tạ 3 triệu rưỡi xịn ngay anh em gì đâu được thỉnh thoảng liều một phát thôi chỉ 3 xuống 2 đấy những cái tay mình thì thường thường cứ xuống sâu sâu là mình hay đánh kiểu sâu lắm triệu bạc đẹp quá ui rồi ba xuống tiếp này ui rồi triệu hai đẹp triệu hai bốn triệu mốt còn đâu nữa tưởng gì bốn triệu mốt còn đâu nữa Úi rồi tưởng gì chứ bốn triệu mốt nó lên đơn giản quá ba này Ui triệu hai rồi thôi đấy đấy Ăn một phát này thôi 5 xuống 3 là đẹp luôn Triệu 8 này Đấy thấy chưa Xịn ngay xịn ngay 5 triệu chả có gì đâu anh em 5 triệu đơn giản thôi Đấy 5 triệu thì Thế thôi mình chắc nghỉ lại làm vào đây làm một hai phát thôi rồi cháu cũng nghỉ thế thôi chứ còn còn gì đâu bốn này xuống một phát nghỉ luôn này nghỉ luôn nghỉ luôn này ui rồi không được rồi chín lên này không được nữa sáu xuống bảy không được tiếp gãy quá năm xuống này ok xong ok chưa chốt lãi 6 triệu ok bye chào mọi người nhá